với các bạn đây là cái mẫu bánh 400 trừ 12 có à, phanh cái bộ này thì à, được khách hàng hay sử dụng vào bánh trước của cái xe máy mà chuyển thành xe ba bánh đấy thì à, nắp cái bánh này để gia cường cái độ cứng lên và nhìn nó khỏe xe hơn bánh này thì có thông số là đường kính 50 bản rộng là 10 trục là 12 vừa luôn với cái trục của xe máy hiện tại bát phanh này thì à, cũng lắp luôn và được xe máy các bạn nhé đấy đây một bộ như này bánh và tăng bua cái này lắp luôn và được xe máy nhé rất là hợp lý và đẹp khỏe các bạn à, đặt hàng có thể liên hệ 0983 818 955 cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình với các bạn đây là cái mẫu bánh 400 trừ 12 có phanh cái bộ này thì à, được khách hàng hay sử dụng vào bánh trước của cái xe máy mà chuyển thành xe ba bánh đấy thì à, nắp cái bánh này để gia cường cái độ cứng lên và nhìn nó khỏe xe hơn bánh này thì có thông số là đường kính 50 bản rộng là 10 trục là 12 vừa luôn với cái trục của xe máy hiện tại bát phanh này thì à, <laughs> cũng lắp luôn vào được xe máy các bạn nhé đấy đây một bộ như này bánh và tăng bua cái này nắp luôn và được xe máy nhé rất là hợp lý và đẹp khỏe các bạn à, đặt hàng có thể liên hệ 0983 818 955 cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình